Thank you. dối với những con người cạnh ngôi sao và trên mũ một thời chiến đấu cha tôi anh hùng một thời gian khó mẹ tôi đảm đang vẫn giữ đủ cười và tiếng hát đã tiếng bò